Xin chào quý vị các bạn à, Làm thế nào để biết quá trình tích lũy của một cổ phiếu và có bao nhiêu dạng tích lũy với một nhà đầu tư chứng khoán mà chúng ta không hiểu rõ các dạng tích lũy hoặc là phân phối thì đây là một cái điều rất là nghiêm trọng với nhà đầu tư à, qua tìm hiểu cũng như là qua nghiên cứu đặc biệt là qua à, rất nhiều câu hỏi của số các bạn thì Dũng thấy rằng là khoảng 70 phần trăm đến 80% là nhà đầu tư không hiểu rõ thế nào là tích lũy, thế nào là phân phối. Nên một quá trình mà cổ phiếu đi ngang thì họ có thể đưa ra hai khái niệm đó là khái niệm tích lũy. Tuy nhiên đó là một trong những cái bẫy mà rất nhiều nhà đầu tư mắc phải khi mà thị trường đang ở đỉnh và có rất nhiều các chuyên gia dự báo là thị trường sẽ tiếp tục tăng lên 2.000 điểm bởi vì họ không nhận biết thế nào là tích lũy, thế nào là phân phối à, tiếp theo các bạn có thể thấy rằng là các nhà đầu tư lớn họ thông thường thì à, họ đánh lừa các nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân bằng những cái phân tích để dụ dỗ nhà đầu tư cá nhân tham gia vào bởi vì họ thiếu thế nào là tích lũy thế nào là phân phối và điều đó là một điều mà phần lớn nhà đầu tư chúng ta cần phải xem lại bởi vì nếu đầu tư chứng khoán để thành công thì không thể nào không biết thế nào là tích lũy và hôm nay Dũng sẽ chia sẻ các bạn các dạng tích lũy để các bạn nhận biết được trước khi chúng ta tham gia đầu tư đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy như sau ạ đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rõ là tích lũy vậy tích lũy trên thị trường chúng ta cần phải hiểu thấy rằng là thị trường thông thường nó có một cái pha đó là pha tích lũy pha tích lũy này nó có thể kéo dài từ pha A pha B pha C pha D và trước khi ờ, bước vào pha E là pha thị trường tăng mạnh với việc mà khi mà thị trường bước vào pha E thì trên các giai đoạn chạy chúng ta quản tăng trưởng này thị trường sẽ có những giai đoạn tích lũy để tiếp tục à, để tiếp tục bước vào một chu kỳ tăng vậy nếu chúng ta nhìn ở phía trên này là quá trình phân phối nhiều nhà đầu tư hiểu rằng đây là quá trình tích lũy nên chính vậy họ mua và nắm giữ thậm chí là nắm giữ lâu dài dẫn đến nhiều nhà đầu tư bị mất và đấy là một trong những lý do khiến rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán mất tiền bởi vì họ không biết thế nào là tích lũy hôm nay Dũng sẽ chia sẻ các bạn một số dạng tích lũy để các bạn có thể hiểu rõ và nhận biết được các dạng tích lũy dạng đầu tiên nếu các bạn quan sát đó là dạng ở đáy thông thường một cổ phiếu chúng ta gọi là những cổ phiếu mang tính như là vốn hóa lớn blue chip hoặc là gì à, những cổ phiếu mid cap nó thường đi theo qua năm pha pha đầu tiên là pha những cái thông tin rất là xấu được đưa ra và thị trường giảm mạnh sau quá trình giảm mạnh này thị trường có những nhịp hồi và sau đó giảm tiếp và quá trình này là quá trình ở pha B trong pha B này các bạn hiểu rõ rằng là nó có thể test lại nhiều lần một hai thậm chí là ba lần một số trường hợp thị trường sẽ bị gãy toàn bộ kênh gãy toàn bộ kênh hay chúng ta gọi là rũ bỏ các nhà đầu tư yếu vía đó là pha C trước khi bước vào một pha đó là pha D và pha E để trở thành đầu tư tăng trưởng. oh xin lỗi. các bạn nhìn rõ chưa ạ à, các bạn sẽ quay trở lại chúng ta sẽ có khoảng độ hơn 10 phút để các bạn nắm rõ được cái điều này ạ Hello chúng ta nhìn rõ chưa ạ thế thì ở ờ, khi các bạn đầu tư chứng khoán á thì các bạn sẽ hiểu rõ rằng là thị trường có thể nó sẽ kéo dài từ pha A, pha B, pha C, pha D, pha E trước khi tăng thế thì nhiều nhà đầu tư nghe cổ phiếu tốt mua ở pha gì ạ à? pha A và từ pha A đến pha D có thể kéo dài 3 6 tháng thậm chí một năm nếu bạn mua bạn kẹt ở đây thì rõ ràng là chúng ta sẽ mất rất nhiều chi phí cơ hội đúng không ạ rất nhiều chi phí cơ hội ở đây cái điều thứ hai là nếu chúng ta mua kẹt ở đây nhiều trường hợp cổ phiếu bị gãy rũ sau đó giảm rất sâu và chúng ta không mua lại được nên đầu tiên chúng ta cần phải biết chúng ta đang ở đâu trên các pha A, pha B, pha C, pha D này. Vậy theo các bạn, nếu về thị trường ở thời điểm này thì các bạn sẽ thấy rằng là thị trường đang ở đâu? Đúng không? Các bạn thấy thị trường đang ở đâu? Nên việc nhận biết các pha, nhận biết các pha như này là cái việc rất quan trọng. Chẳng hạn ở pha A này là thông tin xấu sẽ được đưa ra. Các tổ chức sẽ đưa ra lúc này lạm phát có xu hướng tạo đỉnh và chúng ta biết rằng là thị trường sẽ giảm mạnh và nếu các bạn quan sát ở cái đoạn SC này là những đợt giảm sàn giảm sàn chúng ta gọi là quá bán trước khi có những hồi phục đầu tiên và thông thường thì các bạn đầu tư thì các bạn kiếm được lợi nhuận rất lớn ở giai đoạn sóng hồi này đúng không sau sóng hồi này thị trường sẽ test lại cái pha B này đúng không test lại pha B này rất nhiều bạn đã nói đây là pha B rất tuyệt vời ạ thị trường sẽ test lại pha B và sau khi test lại pha B thì nó có thể hồi phục vậy chúng ta thấy ở đây có những lần test lại pha B thị trường có thể bị gãy kênh có thể không gãy kênh nhưng tóm lại là xả kéo lên và một số trường hợp thị trường sẽ rũ bỏ đến pha C trước khi bước vào một chu kỳ tăng hôm nay Dũng chỉ giới thiệu cho chúng ta biết các loại tích lũy nên các bạn yên tâm là gì ạ chúng ta sẽ có thể phân tích một vài trường hợp sau khi chúng ta nắm rõ trong cái phần ở đây vậy tích lũy đầu tiên là chúng ta gọi là tích lũy trong ở đáy vậy tích lũy thứ hai các bạn thấy là một cổ phiếu tích lũy dạng 2 là cổ phiếu đã tăng rất mạnh rồi xin lỗi là cổ phiếu tăng rất mạnh cổ phiếu tăng mạnh trong một chu kỳ trước đó ở giai đoạn đầu nếu các bạn mua ở đoạn đầu này các bạn thấy rung lắc rất mạnh rung lắc rất mạnh và chúng ta mất rất nhiều thời gian chẳng hạn như chúng ta thấy là một vài các cổ phiếu KSB nó đang ở đoạn này nên khi mà các cổ phiếu đoạn này thì chúng ta thấy là nó cần thời gian để tích lũy kéo lên rũ bỏ trước khi bước vào giai đoạn tăng trưởng vậy nếu bạn quan sát cổ phiếu thì chúng ta thấy là cổ phiếu sẽ tích lũy trong một cái biên độ hẹp từ BC đây chúng ta là BC AR là một cái biên độ đường kẻ đáy đợt gọi là đường chen la ở dưới này là đường hỗ trợ và nó sẽ tiếp tục khi khi mà quá trình cạn kiệt khối lượng trước khi cổ phiếu bước vào một chu kỳ tăng nên nếu bạn mua ở đây hay là bạn mua ở đây bạn mất rất nhiều thời gian cái quá trình này có một số cổ phiếu cũng tích lũy đến 6 tháng nên bạn thấy là đợi chờ mất rất thời gian vậy còn dạng nào khác nữa có những dạng mà chúng ta thấy là khi các bạn mua thì các bạn đã thấy rằng là nắm giữ không may cổ phiếu bị rũ bỏ và chúng ta bị thua lỗ rất nặng đây là trường hợp và các bạn có thể thấy ở đây đây là trường hợp khi mà thị trường giảm thì gì ạ à? cổ phiếu đã bị rũ bỏ và chúng ta nhìn thấy là nhiều cổ phiếu sau khi tích lũy ờ, kéo lên và chúng ta tưởng là cổ phiếu lên tiếp nhưng tuy nhiên bị rũ bỏ bị gãy toàn bộ cái vùng hỗ trợ và phần lớn nhà đầu tư bán ra trước khi đi lên vậy dạng này là dạng gì ạ à? cũng rất thường xuyên với nhà đầu tư nên câu hỏi là gì ạ à? nếu ở vùng này mà các bạn không cắt lót thì sao thì có thể một số trường hợp nó sẽ giảm rất là sâu và chúng ta mất tiền à, chúng ta sẽ mất toàn bộ tiền nên nếu các bạn không nắm rõ được các dạng tích lũy thì sự là đầu tư rất là khó khăn với rất nhiều nhà đầu tư cực kỳ khó khăn với các bạn tại vì việc tích lũy là việc mà rất quan trọng với chúng ta và chúng ta thêm một dạng nữa đó là gì ạ một cái dạng mà các bạn cũng thấy rằng là cũng dạng này rất phổ biến và cái dạng này thường thì à, nó hình thành mẫu hình tách tay cầm mẫu hình biên độ thu hẹp nếu bạn nào đã nghiên cứu về thị trường sau khi thị trường giảm mạnh giảm mạnh về dưới đáy này thì giống như lần trước chúng ta phùng đáy này nó cũng biến động mạnh trong quá trình đánh bị đối động mạnh có những điểm nhấn và test lại ở trên vùng này nếu bạn hiểu rằng là trong đầu tư đây là những cái điểm mua sớm để cho các nhà đầu tư chúng ta có một cái dạng mua sớm trước khi cổ phiếu bứt phá vượt qua cả và chúng ta có điểm mua số 2 nên việc mua sớm đó là một trong những cách để giúp chúng ta an toàn bởi vì khi chúng ta mua mua sớm ở đây thì rõ ràng gì ạ sẽ thấy rằng là nhiều cổ phiếu sau khi mua chúng ta có nhiều điểm mua hơn vì chúng ta có nhiều điểm mua hơn nên chúng ta sẽ có nhiều lợi nhuận hơn nên việc mua sớm sẽ là một trong những cái bí quyết để chúng ta mua cổ phiếu được nhiều thời điểm và nếu các bạn quan sát thì những cổ phiếu sau khi rũ bỏ siết chặt sau có điểm mua sớm với khối lượng lớn thì cổ phiếu sẽ có quá trình tích lũy ở đây trước khi bứt phá đi lên ở ờ, đây là những cái dạng mà các bạn cần phải nắm rõ được trước khi các bạn đầu tư thực tế thị trường tất cả những dạng này mình cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác quan trọng là các bạn hiểu bản chất thực sự của nó và Dũng sẽ làm những video để hướng dẫn các bạn một vài các bản chất thực sự của quá trình tích lũy trước khi các bạn tham gia đầu tư và hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào lý thuyết ờ, sau đó thì gì ạ à? buổi sau Dung sẽ hướng dẫn các bạn một vài mẫu hình để các bạn có thể nhận biết được và khi tham gia thị trường các bạn có thể mua bán cổ phiếu dựa trên những cái hiểu biết của mình một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có học được những cái bài học ờ, đặc biệt là áp dụng cái, cái kiến thức về VSA này trong đầu tư chứng khoán vậy đầu tư như nào thì trong trường hợp nếu có điều kiện Dũng sẽ có những video để hướng dẫn các bạn áp dụng kiến thức này